Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Như các bạn cũng đã thấy ở trên tiêu đề thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà mình đang dưỡng da thời điểm hiện tại Bởi vì da của mình vừa mới trải qua một đợt mụn nữa nên những sản phẩm mình đang sử dụng chủ yếu là những sản phẩm dưỡng ẩm cũng như là không gây kích ứng da Đồng thời trong video này mình sẽ review về hai sản phẩm mới của hãng mỹ phẩm cũng tương đối là mới là Mixun Không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngay nhé Bước đầu tiên trong quá trình skincare của mình đó chính là toner Toner của Glaze chính là sản phẩm mà mình đã dùng trong khoảng nửa năm đổ lại đây rồi Khoảng một thời gian rất là dài trước đó thì mình chỉ sử dụng duy nhất là toner của Mamon thôi Sau khi tìm hiểu một vài các sản phẩm toner của hàng thì mình thấy là toner của place nó phù hợp với cái da của mình ở thời điểm đó cũng như là thời điểm hiện tại luôn đó chính là da bị mụn và bị viêm theo như website của Glaze Sản phẩm này giúp cân bằng độ pH và dưỡng ẩm sâu phục hồi da, làm sạch da hạn chế dầu nhờn, ngăn cản sự phát triển của vi khuẩn gây mụn, kháng khuẩn chống viêm, giảm mẩn đỏ, khôi phục những vết thương, sưng tấy do mụn và mụn trứng cá để lại trên da. Những miêu tả như này là nó rất rất là phù hợp đối với da mình rồi. Toner của Glaze này gồm có hai loại là một loại không mùi một loại có mùi thì mình chọn cái loại không mùi chất của em toner này thì nó hơi sệt sệt nhẹ một chút khi mình thoa lên da thì nó cũng không làm bí rít thấm rất là nhanh mình sử dụng em toner này là bước đầu tiên của quá trình dưỡng da cũng như là bước đầu tiên khi mà mình make up nó cho mình một độ ẩm vừa phải trên da không làm bí hay là cảm giác châm chích sản phẩm này có thể tức là 180 ml nhưng mà mình đã sử dụng khoảng ít nhất là phải 4 đến 5 tháng rồi đó nhưng mà mình mới sử dụng đến đây này nếu như các bạn đang tìm một sản phẩm dưỡng da cơ bản không gây bí, không gây kích ứng da, dịu nhẹ thì mình nghĩ đây là một ứng cử viên vô cùng sáng giá và bước thứ hai là mình sử dụng SM thì bước SM này đối với mình nó cũng chỉ là mới đây thôi sau khi mà mình được nhận hai sản phẩm mới toanh của nhóm Mixum này để sử dụng thì mình đã thêm nó vào trong quá trình dưỡng da của mình hai sản phẩm này đều là Essence Chai bên tay trái của mình là tinh chất rau má và chai bên tay phải này là tinh chất đậu nành Thiết kế của chai tinh chất rau má này nó cũng khá là giống cái chai toner cleanse của mình Size nhỏ hơn thôi với chai tinh chất rau má này, nó có tác dụng là giúp làm dịu và phục hồi làn da nhạy cảm, kháng viêm, kháng khuẩn gây mụn, đồng thời phục hồi hàng rào bảo vệ da để duy trì làn da khỏe mạnh, cải thiện tình trạng da, củng cố màng tế bào da giữ cho da mềm mại. Ba là tăng độ đàn hồi cho da, kích thích tổng hợp collagen, cải thiện độ đàn hồi của da. Tiếp theo là dòng essence đậu nành. Chuyện đầu tiên là nuôi dưỡng da, tăng cường sức sống của những tế bào da bị hư tổn, nuôi dưỡng làn da dài hạn, chăm sóc kết cấu da, có khả năng sửa chữa làm đầy những rãnh khô nứt trên bề mặt da, nạp độ ẩm, khả năng cấp ẩm, khóa ẩm, làm mới làn da chỉ trong một sản phẩm. Và sau khi nhận được hai em tinh chất này thì mình đã có khoảng uh, gần 2 tuần để sử dụng thử. Về chai tinh chất rau má này, mình thấy có nhiều bạn um, khen cái chai tinh chất này nhưng đối với cá nhân mình khi mà mình sử dụng thì nó bị lên mụn mình không biết là da mình ở thời điểm đó nó bị mụn hay là bởi vì mình sử dụng cái sản phẩm này mình bị mụn sau ngày đầu tiên đó mình sử dụng cái sản phẩm này bởi vì nó lên mụn á nên là mình đã ngưng và mình không sử dụng nữa nên đối với chai tinh chất sâu má này thì mình chưa có một review cụ thể bởi vì da của mình ở thời điểm hiện tại nó đang rất là uh, mình nó rất hài lòng á nên là mình cũng chưa đủ can đảm để mà quay lại thử cái em tinh chất này và thời gian tới thì mình sẽ thử lại em tinh chất rau má này và mình sẽ cập nhật cho các bạn ở những video tiếp theo nhé một trong những lý do mình không sử dụng em tinh chất rau má đó là bởi vì em tinh chất đậu nành này khi mà đọc và mình thấy em tinh chất đậu nành chủ yếu là nó dưỡng ẩm cho da nó cũng không thiên về làm dịu da nè à, giảm mụn kháng khuẩn kháng viêm giống như em tinh chất rau má này nên khi mà mình sử dụng mình không mấy kỳ vọng vào em tinh chất đậu nành này nhưng mà sau khoảng hơn một tuần sử dụng em MSC này thì thực sự là mình khá là mê cái em tinh chất đậu nành này luôn đầu tiên phải nói đến là cái kết cấu của em MSC này lần đầu tiên mình sử dụng một cái loại SM mà nó nhớt nhớt và nó dính dính giống như là trong ngót đó các bạn cái SM này nó cũng không có một mùi gì đặc biệt hết mà mọi người nhìn cái packaging này đi trời ơi ở à, đằng trước nó siêu siêu đơn giản siêu minimalist luôn á so với ờ, em chất rau má này thì nó còn đơn giản hơn nó chỉ có tên sản phẩm thôi không có hình ảnh gì hết thế nhưng mà không có tờ catalog để nhìn thì chắc là cũng không biết là cái này là cái gì luôn quá và những sản phẩm mình đang sử dụng chủ yếu là nó cấp ẩm làm dịu da nên sau quá trình mà buổi tối mình ngủ dậy á mình thấy là da mặt mình nó căng mịn và nó đầy nó có sức sống hơn hẳn luôn khi mình sử dụng mình thấy là nó thực hiện đúng những gì mà à, nhà sản xuất quảng cáo theo như cái tập file này thì Mixuang có tương đối khá là nhiều các sản phẩm dưỡng da từ làm dịu là dưỡng ẩm làm sáng cũng như là chống lão hóa có các dòng essence và chủ yếu là các sản phẩm tinh chất essence mình thì hiện tại nhận được là hai sản phẩm best seller của hãng thôi và trong cái file này thì hãng cũng có hướng dẫn sử dụng những sản phẩm dưỡng da khá là cụ thể rất là chi tiết luôn nếu như mà các bạn mới bắt đầu care thì mình thấy những hướng dẫn như vậy rất là tốt để chúng ta có thể skin care đúng cách và sản phẩm cuối cùng trong quá trình skin care của mình chính là em Soothing Cream của Skin 1004 à, Khi đọc ở trên website của hãng thì em kem dưỡng này hỗ trợ kháng viêm cho mụn, giúp mờ thâm do mụn gây ra, có khả năng hạ nhiệt và làm dịu tức thì, giúp làn da đang đỏ rát hay kích ứng trở lại trạng thái mềm mịn mình nghĩ cái khả năng ở dưới này là nó giúp khi mà mình đi nắng hoặc là mình bị cháy nắng á và đối với mình thì chỉ cần nó không kích ứng da không gây mụn đủ độ dưỡng ẩm cho da là mình đã thấy rất là phù hợp và rất là đủ đối với mình rồi mình muốn so sánh em Serum Cream này với em chia dưỡng cơ hội bởi vì mình thấy cái tác dụng của nó cũng khá là giống nhau tuy là nó tên là cream đó nhưng mà khi mà mình thoa lên trên da thì nó thấm rất là nhanh và nó thẩm thấu rất tốt kiểu như là nó ở giữa cream và gel vậy đó và sau khi mà sử dụng em này nhất là trước khi make up á, thì nó giúp da của mình nó có độ ẩm tốt hơn căng bóng hơn rất là thích nên mình cũng rất là recommend cho mình luôn nha và chính bộ ba toner của Claire's tinh chất đậu nành của Mixum cộng với kem dưỡng của Kim 1004 này Bộ ba mà mình đã sử dụng khoảng hơn một tuần nay Và mình thấy là da của mình nó căng bóng hơn này, đàn hồi tốt hơn, có sức sống hơn Cái chỗ mụn thâm đỏ của mình nó mờ đi rõ rệt luôn á đó là chia sẻ của mình về những sản phẩm dưỡng da mình đang sử dụng vào thời điểm hiện tại cũng như là review đánh giá về hai em sản phẩm dưỡng da mới toanh của nhà Mixun này và mình sẽ để đường link của những sản phẩm này ở phần description box phía bên dưới để các bạn có thể tham khảo nếu như mà các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên like cũng như là subscribe channel của mình để chúng ta có thể được gặp nhau nhiều hơn và mình sẽ sớm gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!